Bậc A-la-hán thuyết giảng về năng lực của tam minh. Trưởng lão thích thông lạc. Quý vị có đến tức là quý vị biết rất đẹp. Nhưng mà ở đây thầy muốn có cái đó, thầy biến hóa ra một cái khu vực rất đẹp hơn Trúc Lâm nữa. Có dòng suối, có nước chảy, có núi, có những hòn non bộ rất đẹp. Đẹp hơn cả những nơi mà của vua chúa nhà đường ở nữa. Thì thầy muốn như thế nào nó sẽ làm được như thế đấy. Và quý vị vô này quý vị tham quan thấy đẹp để vô cùng, thấy thích thú vô cùng chim trên cây rất nhiều loại chim đủ loại tự nhiên rất nhiều ca hót rất là đẹp rất là hay thầy muốn như thế nào nó sẽ làm y như thế đấy một cảnh rất đẹp nhưng nó là thật không biến quá quý vị đừng có ham bởi vì khi về thăm trúc lâm quý vị thấy đẹp đẹp bao nhiêu công lao của hòa thượng độ bao nhiêu tiền của của còn ở đây thầy chỉ có muốn là được thì các vị thấy cái nào sướng hơn <laughs> mà không bỏ một cách nữa phải không thầy bây giờ muốn ăn quý vị muốn ăn một bữa cơm chay rất ngon thì ngay đó thầy thầy ra lệnh liền thì sẽ có bàn ghế đầy đủ chén bát rất đẹp quý vị dùng bữa cơm rất ngon mà quý vị không biết <coughs> phải không Tại chứng đạo đốt pháo rồi mà muốn nuôi chúng thì như vậy đâu đâu có khó à, rất dễ không có khó khăn mà thật sự nuôi mà để nuôi để cho chúng sống mà ăn để mà không tu thì nuôi để làm gì cho nên chọn một cái người mà để mà thực hiện mà nuôi cho họ tu để mà họ được giải thoát là con người đó phải có đủ căn cơ chứ còn không đủ căn cơ vào trong ba bữa mà giới luật ở đây sống thì chắc cũng phải bay rồi <laughs> bởi vì cái đời sống mà thể hiện thần thông mà sống cho đầy đủ tiện nghi sung sướng thì một cái người tu có đủ thần thông rồi thì người ta làm được đời sống của quý vị muốn gì có nấy hết quý vị muốn cái gì ăn cái gì là ngay đó có liền ví dụ bây giờ muốn ăn cái bơm ở bên pháp thì ngay tức khắc ở đây sẽ có một dĩa bơm đó liền tức khắc người ta lấy rất nhanh cho nên cho nên thầy cho nên cái này nó là đặc biệt lắm quý vị phải cần phải tu tập mà cái đó chỉ có pháp như lý đắc ý là có được vừa tác ý là <laughs> nghĩa là tác ý đến bây giờ quý vị mới tu quý vị tác ý như thế này tâm như cục đất không tham sinh si nhưng mà khi mà cái pháp nó di diệu rồi tâm quý vị vừa thoáng muốn là nó đã như lý tác ý rồi đó. chứ không phải đợi quý vị phải tác ý ra một câu như vậy đâu quý vị muốn là được đó là cách thức của pháp như lý tác ý nó, nó di diệu và siêu việt như vậy nhưng chúng ta không cầu mong cái đó đâu nó không lợi ích đâu nó chỉ là một À, một chuyện quá tạo chúng ta thấy thoải mái trong một cái thời gian đó thôi còn cái thật sự của nó là thành thông giáo hóa chúng ta sống đúng đời sống đức hạnh sống đúng đời sống của một vị tu sĩ là chúng ta đã tìm thấy sự giải thoát sự ích lợi ngay đó nó không nó thật sự và nó lợi ích thiết thực cho nên thành tâm giáo hóa là thành tâm cần thiết cho đời sống của chúng ta còn tất cả những cái kia chỉ là một hí một trò du hí để mà chơi thôi ảo giác để mà chơi thôi có lợi gì và thầy uh, cái thành công trí thuyết tôi con thấy cũng cần thiết cho cái người mà hoàn quá mình có thì mình mới biết cái căn cơ người đến mình như nào để mình có cái pháp giúp cho họ có hiệu quả à nó có lợi ích lợi ích cho người tu nhưng không khéo để biến thành người tu trở thành một người thầy bói <laughs> nghĩa là bây giờ thầy nói một cái chuyện rõ ràng quá cho nên mọi người đến đây mới hỏi bây giờ con như thế này thế này chứ nhờ thầy coi dùm tức là biến thầy dần tới thầy thầy đói mắt rồi cái thần thông lý thuyết để giúp cho cho một vị thầy để hoàn quá độ sanh biết được sự kiện xảy ra biết được người tu được hay không được tu được bao lâu nghiệp họ tới như thế nào biết nhưng không nói ra nghĩa là hiện giờ ví dụ như thầy nói thẳng nói thật làm cho các thầy đại thừa họ tức giận thì họ tức giận thì họ phải tìm cách hại thầy cho nên vì có thần thông trí thuyết cho nên thầy biết họ sẽ hại thầy như thế nào thế nào và ngày giờ nào đó họ sẽ làm gì bây giờ họ sẽ chờ thầy đi ngang qua đó để mà gây ra tai nạn lưu thông cho thầy chết thì lúc bây giờ thầy bị giết trước họ không làm gì thì được cũng như họ ngày mai họ sẽ thí dụ ngày mai này họ sẽ tổ chức một đoàn phật tử đến thỉnh thầy và đồng thời sẽ thủ tiêu thầy à, thầy cũng biết cho nên họ làm gì thầy cũng không được bởi vì đối với thầy thì hiện bây giờ thầy muốn sống là sống muốn chết là chết không ai làm gì thầy được hại gì thầy phải thấy được cái điều đó mới dám ăn dám nói chứ nếu không thấy được điều đó mà nói ra chúng thì chắc chắn là chúng có giết thầy <laughs> chết một cách dễ dàng nhưng thầy nói ở đây như vậy chứ thật sự ra thì thầy mù tịch thầy không biết gì hết đâu thật sự là thầy như mấy con nghĩa là ai muốn làm gì thì làm thầy cứ lấy cứ lấy cái gì các con biết không lấy cái nhân quả thầy có nhân quả tốt thì không ai làm thầy được hết chứ không phải là thầy phải biết trước mà tránh né như vậy đâu thầy không bao giờ thầy tránh né một cái điều thầy biết rằng suốt cuộc đời thầy làm thiện tư thiện sống thiện ngăn ác diệt ác thì không có một người nào hại được thầy cái gì chân lý của đạo phật thì phải trả về chân lý của đạo phật không thể nào bị mờ ám như vậy thầy chỉ là tiếng nói của đạo phật để mà lật ra tất cả những cái sai trong đạo phật để chỉnh đốn lại phật giáo cho nên thầy nói đó là cái điều tốt điều thiện thì không ai hại thầy thầy không bị giết như tổ sư minh đăng quang đâu <laughs> vì cái cái phước máu thiện của thầy làm tốt thì không sợ ai hết đó thì các con nghĩ thầy không có thần thông nhưng mà thầy nói để cho các con thấy cái thần thông của phật nói như vậy đó nó có ba loại như vậy chứ thật sự đối với thầy thì thầy không có hoàn toàn các con cứ nghĩ người ta xảy ra một cái tai nạn ví dụ như có một người ở phật tử miền bắc họ vào đây họ tìm con họ họ nghe nói con họ ừ, trốn đi tu ở trong này mà được cái vị thầy ở đây tu hành mới dẫn họ đi vô trong này đi kiếm ở trong các chùa nhưng mà kiếm mấy chùa thì kiếm không ra cho nên đến đây cái cái cái cái cái người cha đó họ đến đây họ khóc họ rất là khổ tâm nhưng mà thầy chỉ cần ví dụ như thầy có thần thông trí thuyết thầy chỉ cần động tâm một chút thôi thì thầy cũng trở thành thầy bói mất rồi phải không nhưng mà đối với cái người mà tu hành dưới đạo Phật người ta không động tâm đâu nhân quả mà nhân quả của ông này nhân quả của gia đình ông này mà ông phải khóc như vậy để trả cho hết nhân quả chứ sao lại thầy cổng nhân quả ông cho thầy phải không đâu không thầy đâu có ngu <laughs> thầy đâu có điên gì mà thầy cổng cũng như bây giờ hai gì bây giờ mấy con nè có đau bệnh có nhức cái đầu thầy chỉ cần ra lĩnh là cái đầu của mấy con hết vì nó thành thông mà phải không nhưng mà sự thật ra bệnh của các con là nghiệp các con thả điên gì mà thầy lấy cái bệnh của các con vào trong thánh này nó có chừng thầy bảo ra lệnh cái đầu các con hết nhất cái nói nhẹ nhất cái đầu thầy sao phải không thầy đâu có điên thầy chỉ đau cái đầu <laughs> để cho các con phải trả cái nghiệp của các con chứ cho nên có thành thấm như là không có thằng thấm gì bởi vì sống trong nhân quả rồi thầy biết nhân quả thì thầy đâu có điên gì mà thầy sống ngoài nhân quả sao mà thân của thầy là đang thân nhân quả nữa, chứ đâu phải thân quá sanh sao cái thân quá sanh là cái thân không bị nhân quả bởi vì nó quá sanh là không có nhân quả còn cái thân mà sanh ở trong ba cái giai đoạn sanh từ thấp sanh hai sanh noạn sanh là cái thân nhân quả nó bị chi phối trong luật nhân quả và nó là do những duyên hợp của nhân quả còn cái thân quá sanh là cái thân không bị chi phối nhân quả nó là tâm lực của một người giải thoát cho nên có người hỏi thầy khi chúng ta tu theo phật hết rồi thì dâm dục không còn có thì con người đâu có còn sanh thì như vậy thế gian này còn ai thôi thầy nói môi trường sống thì phải có con người chứ không lẽ mấy ông đó ông tu rồi ông để cái thế gian này trống rỗng như sao người ta ra lệnh cái là con người đầy bên này hết muốn ăn là người ta có ăn chứ đâu phải đi ra cày ruộng chứ cho hơn <laughs> phải không bây giờ người ta sinh ra trong những con đường sinh này thì phải tới lúa là phải làm cái lũng là vất vả mới có ăn rồi còn ham muốn cái này kia muốn có cái chơi này quý vị thấy có vất vả không vất vả lắm chứ làm hết sức mới có chứ không kéo đâu có được phải không nhưng mà đối với người tu mà trong thế gian này tu hết người ta muốn cho cái xã hội này như thế nào thì nó sẽ có người ta muốn bao nhiêu xe hơi nó cũng có nữa nó cũng chạy đầy đường hết nhưng mà nó không tốn xăng nữa đừng nói <laughs> đó thì quý vị thấy cái cái cái năng lực của một cái người mà tu chứng quả là rất là vi diệu như vậy thế mà con đường của đạo phật đấy ừ, ra cho chúng ta đi đến cái chỗ đó thế mà chúng ta chúng ta đi ham từng cái xe hơi từng cái nhà lầu từng cái chùa rất đẹp để rồi chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền bạc công lao đó mới thành còn trong khi đó chúng ta chỉ cần quá thôi mà chùa cũng đẹp nhà cũng đẹp toàn bộ con người mà quá sanh trong thế gian này không có nhà cả đi đâu chúng ta cũng thấy nhà rất đẹp phải không vì nhà quá mà quá xanh nữa chứ đâu có gì đâu mà còn bây giờ các con muốn cất được cái trò như thầy rồi cũng tốn năm mười triệu chứ bộ ít ra mà năm mười triệu tôi làm dễ à <laughs> phải không các con này còn bây giờ ví dụ như muốn đi xe hơi chơi thì vẫn có xe hơi đi mà người ta vẫn làm được cái gì người ta cũng làm được hết mà đâu có cái gì người ta làm không được đâu còn bây giờ người ta đây muốn đi châu đốc đâu phải mà đi từ hồi 10 giờ tới giờ mới tới đâu ngay từ co duỗi cái tay người ta đã tới rồi à, như vậy cái gì thương thế mà chúng ta đi tạo cái sung sướng bằng cái giả tạo rất là dứt dạc mồ hôi nước mắt của ta đầy ở trên đó mới tìm ra được cái sung sướng này còn thầy chỉ cần có 6 tháng tư trong pháp thôi mà đã làm được việc này chứ đâu phải là đâu có sáu tháng tỏa phản là trong đời này trong những đời trước thì tôi rất là nhiều cái điều đó thầy không thấy nhưng mà thầy thấy 6 tháng hết rồi thầy tu 9 năm phải không nhưng mà cuối cùng thầy quay trở về nguyên thủy dùng pháp hướng âm như cục đất ly dục ly phá tư nhập sơ thiền thiền hai đó trong 6 tháng là thầy đã nhập được sơ thiền liền từ đó trong vòng tuần lễ là thầy đã thực hiện được tăng thì cái chuyện đó chuyện quá dễ rồi có 6 tháng à. mà tại sao bây giờ chúng ta lại tu để mà gia sáu tháng đó là cái cũng như là cái chín mùi á là 10 năm trước là để chuẩn bị cho cái 6 tháng đó là thầy <laughs> à, thầy nghĩ rằng tôi sai bây giờ không có chuẩn bị nó sai nó đi lạc đường rồi mà nó đúng thì ngay đó nó đã tới bởi vì thí dụ như hồi nào tới giờ mình không biết mình biết mình cái mục đích đó là như chỗ cái nón đó mà mình định đi cho tới cái mục đích mà cứ đi lầm vòng ở đây hoài đi đâu có tới mà giờ biết rồi ngay từ đây đi lại đó cái tới có phải không tại vì mình biết đúng đường rồi còn hồi đó mình không biết mình đi lầm vòng cứ đi làm vòng cái khu này mà cái, cái chỗ mục đích mình muốn đã kia là chỗ kia để con về chỗ kia xếp xong rồi tôi về đi <laughs> à, đúng rồi cái đó là thầy nói bởi vì cho nên cứ mình đi lầm vòng như thế này á, thì rõ ràng là không tới mà <laughs> chỉ cứ tháo tháng mà đi thẳng cái tới thì rõ ràng là thầy nó thật sự thầy ngồi thì cứ thế <laughs> các con muốn nhanh không thì các con sống đúng đời sống thầm hạnh cho thầy đi bay một bát xả hết phải không xả hết đi rồi về đây thầy chỉ tháo tháng các con đi tới chứ là các con xả hết thì thôi ngồi trong thất mà các con còn nhớ nhà nhớ chùa thì thôi giác rồi thầy đó thầy được bây giờ thầy cũng đi phạt không được cho nên à, con nói với mấy thầy kỹ là cho bóc cho thầy thầy kỹ cái gì với con con nói con từ từ cái phòng từ còn đảo lắm để à, phải ta thầy muốn bỏ thì con để thầy à, về thầy đi làm để đi bây giờ muốn tu theo này thì ba một bát đi xin ăn ngàn bữa không ăn uống tùy thời gì hết nguyện nhất định là cái tâm nó lớn như không gian vũ trụ mà cái thân thì nó ốm cũng như thầy vậy à, thấy không thể khi nào cái thân mập là không bao giờ cái tâm lớn được đâu cho nên vì vậy mà đến thầy thì còn có chuyên gia mà trong khi mới tu thì còn chuyên gia đó nghĩa là không còn tính cái thân này phải chết đi mới sống lại một lần nếu mà chúng ta còn muốn sống thì chắc không được của cần bạch tiền nhưng mà có cái này nữa là làm nếu mà mình ờ, về đây á là phải làm sao cho xứng đáng nhưng nếu mà mình về đây á mà mình hết á mà ta đi mình tu á mà mình tu không ra gì đó là mình khổ suốt dữ lắm à cái đó đúng đó bởi vì mình phải suy tư cho kỹ mình có cái khả năng quyết tâm để thực hiện con đường giải thoát này để làm cái ngọn đuốc sáng cho Phật giáo để làm cái gương hạnh cho Phật tử người ta soi thì lúc bây giờ quyết định là chỉ có một đời nay là phải làm cho được thì thầy nói là quyết định đến đây thầy cho một cái hết ở sống độc cư trọn vẹn 6 tháng độc cư không được nói chuyện ai hết hoàn toàn sống một mình không lao động không quét không dọn gì hết ngồi không nhưng mà chịu nổi đó thì tức là người đó sẽ 6 tháng thành được còn ngồi không mà chịu không nổi đó, thì coi như là 6 tháng rồi. phải trong 6 tháng chưa được 6 tháng đâu chừng trong vòng một tháng là đã bay rồi chị không thấu nó đơn giản như vậy đó mà độc cư nó khó lắm chứ không phải dễ đâu mình còn độc cư mình sống một mình mình mà đọc kinh sách nghe ban đồ thì nó không độc cư đâu không mà còn lao động cũng chưa độc cư đâu mà độc cư ngồi không mới độc cư ạ ở đây mà được ngồi không mà cái người nào mà chịu nổi á là cái người đó tâm phải ly dục ly ác pháp chứ tâm không ly dục ly ác pháp là không chịu nổi ngồi một chỗ chứ tâm nó phóng vật dữ lắm nó phóng vật hơn là cái người ở ngoài đời thầy nói thật sự mà ngồi không rồi coi thứ coi nó phóng vật kinh lắm chứ không phải tưởng được còn mình còn lao động còn làm cái này còn kia nọ thì cái tâm không thấy phóng vật Phật, Phật này có dòng một chùm tích hiện một chùm chuyên tu như vậy thì à, những gì tu sĩ nào tích hiện như con như hiện nay chẳng hạn rồi một thời gian chuẩn bị được để vào chuyên tu các bạn à. như vậy con khi đang xuất hiện đó là con phải giữ dụng như thế nào để không dính à, dành sự dính lợi và có được lợi ích thiết thực à, trong cái dòng tiếp hiện đó thì những bậc a la hán lãnh đạo dòng tiếp hiện người cư sĩ là những người tiếp hiện nghĩa là người cư sĩ là những người tiếp hiện còn những tu sĩ thì đều là trở về quay về hướng chuyên tu còn những tu sĩ lãnh đạo những tu sĩ mà lãnh đạo tiếp hiện là những bậc a la hán thế chục những người mà chưa kiếm quả la hán mà tiếp hiện á, sẽ bị danh lợi lâu cuốn mất rất là nguy hiểm Phật Phật tàng như vậy thì à, con con nên đi vào chuyên tu chứ không nên à, không nên làm chuyện khác theo thầy thiết nghĩ như vậy là mới đúng để cho những người người ta chứng quả lá người ta lãnh đạo cư sĩ để tiếp hiện bởi vì cái gương hạnh của nhiều người cư sĩ đó ở những người tu sĩ đó họ là gương hạnh đạo đức không làm khổ mình của người và họ sống với các cư sĩ để làm dòng tiếp hiện đó thì các cư sĩ mà gần bên họ có lợi ích rất lớn còn chúng ta chưa chứng quả la hán chúng ta còn nhiều sơ sót nhiều sơ sót làm cho những người phật tử sống xung quanh mình đó, họ sẽ có những sự nghi kỵ mất tính tâm cho nên nguy hiểm lắm vì vậy dòng tiếp hiện chỉ có những bậc a la hán lãnh đạo còn dòng chiên tu á, thì những tu sĩ thì trở về dòng chiên tu hết <laughs> thì như vậy là đúng con nó nói với thực sự nó nói chiều dài thì không có muốn ở chiều con thật lớn thì muốn ở với chiều tâm thì đó là cái duyên của con nó chưa có chưa có chưa có phòng theo thầy thiết nghĩ thì thứ nhất là chùa tranh dứt lá là đúng đó, đúng cái cái cái tinh thần của một vị tu sĩ Phật giáo đó nhưng chúng ta nên thực hiện để rút ráo trong một đời này để không được thân người là khó mất thân rồi khó tìm lắm không phải dễ ừ. nghĩa là khi mà tu xong rồi đó mới nhìn lại quá khứ của mình đó mới xem thấy từ khi đức phật à, đản sanh cho đến giờ rất nhiều người cư sĩ trong thời đức phật được nghe pháp mà cho đến giờ này chưa được làm người được nghe pháp phật giảng đó mà không chịu tu á đến giờ này chưa được làm người có người được làm người được nhớ lại pháp phật đó là một điều hy hữu có người được làm người mà không nhớ lại được pháp phật Phật những có người đã được làm người đã được uh, nhớ pháp Phật biết tu mà lại muốn tự tử rất uổng nên bạch thề tự tử <laughs> à một cái người mà biết được pháp Phật theo dân hỏi phải không một người chiến sĩ mà họ buồn gì họ muốn tự tử thì nó có uổng tại mình phải tận dụng cái cái thân người quý giá này để mình tu mới phải à thông dân muốn nói một người có cái thân này mà tự tử thì thật ra là họ có cái thân mà họ tự tử thì thật uổng đúng là thật uổng bởi vì cái thân rất quý mà chỉ có con người mới có được cái trí tuệ mới phân biệt thiện giả và vì vậy mà cái con người mới có đi vào con đường thiện để thực hiện con đường này còn nếu mà không làm con người như một con thú vật khác á, thì nó đâu biết phân biệt được thiện ác cho nên nó sống theo bản năng tự nhiên của nó cho nên toàn ác nó cũng không biết thiện nó cũng không biết nó chỉ tự nhiên còn con người của mình có cái trí tuệ phân biệt ác thiện phải cái biết do vì vậy mà chỉ có con người mới có thể giải thoát được mà thôi mà bây giờ lại vì thất tình thất vọng một cái điều gì mà tự tử thiệt là cái người ngu si không có chỗ nào nói mất thân này rồi thì cái tự tử này còn được nữa không còn đường là tự tử nữa không hay là sinh làm con thú vật chỉ còn biết cắn lộn nhau mà dành ăn thôi cho nên quá ngu được thân này phải đi tìm một cái đường lối như thế nào một cái lộ trình như thế nào để mà chúng ta đi trên lộ trình đó như bây giờ quý phật tử vượt đường xa xa xôi như thế này trong mưa bão như thế này mà đến đây là mục đích đi tìm con đường hiểm chứ nhưng đức phật đã dạy cho chúng ta có hai lộ trình mà một đường thiện và một đường ác quý vị đạo Phật tử đang sống trong con đường ác và con đường thiện nhưng con đường thiện thì mình chưa rõ con đường ác thì mình cũng chưa rõ bây giờ được một vị người ta đi qua được con đường này người ta biết đây là con đường ác đây là con đường thiện con đường thiện như thế nào con đường ác như thế nào người ta chỉ cho mình biết từ đây về sau mình cứ đi trên con đường thiện ai dạy gì mà đi trên con đường ác phải không cho nên ở đây quý vị đã vượt đường cá xa xôi mà đến đây như vậy là chọn lấy con đường thiện đừng nên chọn lấy con đường ác từ đi về sau chúng ta sống không làm khổ mình của người tức là quý vị đã chọn lấy con đường thiện mà đi và con đường đó sẽ đưa quý vị đến giải thoát hoàn toàn quý vị không còn tự tử tự tử tức là quý vị tự sát quý vị tự làm khổ mình thì như vậy quý vị họ họ lấy sự đau khổ đó chứ có lợi ích gì đâu cho nên người có thân mà tự tử là một điều rất là uổng rất là quý cũng như mà có viên ngọc quý mà chúng ta lại ném đi chúng ta đừng nghĩ là cái thân này là thân vô thường nay mất mai được không được đức phật ví dụ một điều ví dụ mà chúng ta nghĩ rằng được thân người là khó như con rùa mù mà tìm bọng cây giữa biển chúng ta thử ném một cái một cái một cái cái cái bọng cây ở ngoài biển rồi chúng ta thả một con rùa bảo mày đi tìm đi thì thử hỏi con tiếp con rùa mù nó tìm chỗ nào được không bao giờ được như vậy lời nói của đức phật có nghĩa là được những người khó quá khó khó thật khó và chúng ta nhìn thấy như bây giờ các cư sĩ ở đây đức phật có có cho chúng ta 5 điểm 5 điểm để thực hiện được con người 5 điểm tức là đức phật đã cho chúng ta thọ năm giới cái gì phải không quý vị ai cũng biết là năm giới hết gì nhưng ở đây quý vị người nào đã giữ đúng năm giới nếu quý vị giữ không đúng năm giới thì quý vị chưa được làm người đâu phải không năm cái điểm cũng như bây giờ thầy đi thi tú tài nè mà bây giờ người ta cho thầy 120 điểm đậu nè mà giờ thầy mới có 100 điểm là người ta cho thầy đậu được phải không đâu có đậu được thì như vậy quý vị có giữ được bốn giới mà còn một giới quý vị cũng chưa được làm người như vậy khó thật mà đâu có vậy còn thân chúng sinh làm sao làm được làm được năm cái điểm này cho nên đức phật nói muốn sanh muốn sanh lên quả trời thì phải 10 điều thiện mà muốn làm người thì năm điều thiện tức là năm giới quý vị thấy chưa khó không như vậy là quý vị các con thấy ở đây các con thấy như thế nào mà nhiều khi các con chưa ăn chay được nữa mà con ăn thịt chúng sanh mà làm sao mà <laughs> làm, muốn làm người nữa được phải không sẽ làm chúng sanh đó chứ cho nên đạo đức nhân quả thầy nói như thế này vì sự sống sao ta nở sống trên sự đau khổ của loài vật đó các con có thấy không một lần các con ăn miếng thịt sao vì sự sống của các con các ông ăn miếng thịt nở nằm nào ăn miếng thịt à, có con có nở lòng không người tu sĩ người ta hiểu biết cho nên vì thế mà người ta không nở lòng nào người ta ăn thịt chứ không phải người ta ăn chay người ta đâu phải con bò con bò nó cũng ăn chay nó ăn cỏ nó có thành mệt được sao nhưng mà vì không nở trên cái sự đau khổ của loài vật khác mà chúng ta ăn thực vật không ăn động vật đó là cái tâm niệm của những người tu theo Phật giáo còn những bà la môn dạy chúng ta ăn chay như con bò ăn cỏ cho nên chế ra nào là thịt heo thịt bò bằng đậu hũ cái gì đó là con bò ăn cỏ họ ăn chay kiểu đó là con bò ăn cỏ <laughs> bởi vì đức phật dạy ăn không thấy không nghe không nghi phải không ăn mà thấy miếng thịt dù là miếng đậu hũ làm giống cái đùi gà làm giống miếng thịt heo nhưng chúng ta nhất định là người tu theo đạo phật không ăn gì đó là đau khổ của loài vật không như vậy mới là người ăn chay của đạo phật còn người ăn chay của đại thừa thật sự ra làm những đồ ăn giống như đồ mặn thế mà các thầy ngồi ăn vẫn ngon như thường như vậy rõ ràng là ăn mặn chứ đâu phải ăn chay phải không ăn gì? cái đó đúng không không đúng thầy nói không đúng đâu cho nên ở đây thầy nói rằng người ta nói rằng trong kem đánh răng có người ta làm mỡ heo trong đó nhất định thầy không dùng kem kem đánh răng người ta nói đã nghe tức không dùng phải không chứ không phải không thấy mà dùng nghe nói là không dùng rồi bởi vì trong đó có sự đau khổ người ta chắc ra mở của con heo cũng sự sống cũng sự đau khổ đó người ta làm ra cái này để chúng ta đánh ra chúng ta sung sướng lắm làm cho hàng răng chúng ta đẹp bóng trong khi có sự đau khổ trong đó chúng ta không làm cho nên thầy lấy than lấy muối thầy đánh răng tốn sạch dễ vậy mà khỏi tốn tiền mua mới <laughs> có lợi phải không đó, đối với người tu sĩ đạo phật hãy ai nói cái gì mà trong đó có sự sống chết là nhất định là không không sử dụng thứ đó cho nên ví dụ như dài dép vuốt bằng da của chúng sinh không không xài nghĩa là bằng mũ cao su thì xài bằng nhựa thì xài chứ bằng da bằng này kia là không xài bởi vì trong cái đó chúng ta nhìn thấy có sự đau khổ đau khổ vì sự sống của mình sao mình nỡ sống trong sự đau khổ của người khác của vật khác chúng ta không làm đó như vậy mới thực sự là người tu của đạo đạo đức mà nhân quả không làm của mình của người thấy sự đau khổ tại sao mình còn làm như vậy mới là đạo đức còn nếu mà chúng ta không đạo đức thì chúng ta sống bừa bãi trên sự đau khổ của người khác của vật chất các bạn hiểu chưa đó là cuộc sống đạo đức à, từ cái chỗ mà từ đạo đức này chúng ta chỉ đi đến thiền định từ từ thiền định đó chúng ta sẽ thấy à cuộc sống này hoàn toàn không có gì chỉ là một môi trường nhân quả môi trường sống của nhân quả rồi từ đó nhân quả nó diễn biến như một cái một diễn một diễn kịch trên sân khấu mà thôi không có cái gì của mình trong đó khổ vui buồn giận đều do nhân quả chi phối tất cả mọi cái này rồi mình lầm chấp mình cho đó là mình khổ mình đau mình đớn này kia cho nên hãy hỏi đầu cái chạy bác sĩ đau cái tay thì kêu bác sĩ các bạn thấy không còn cái người người ta tu người ta thấy đó là cái trò của nhân quả mà hơi nào mà chạy mà không hơi nào chạy cái tâm bất động mà tâm bất động thì cái đó nó hơi bởi vì nhân quả nó nó chi phối theo cái sự sự động của nó mà bất động thì nó không chi phối được mà không chi phối được thì mình giải thoát có ai không các con thấy cái nào chứ chính cái tâm bất động là sung chứng nhất nó thì các con thấy như trong cái được cuộc đời tu hành chúng ta biết rất rõ Phật pháp là như vậy nhưng vì nó đi ngược lại cái đời sống cho nên nó khó nhất là cái đời sống mà vật chất trong thời đại này thì người tu sĩ chúng ta tu quá các con tu quá bởi vì nó cám dỗ vì cái vật chất nó cám dỗ cho chúng ta có những cái tham những cái ham muốn nó làm chúng ta lìa nó không được thời đức phật thì vật chất ít cho nên người tu có thể dễ thế mà đức phật tịch rồi bắt đầu người ta cũng đấm đuối ở trên vật chất cái vật chất trong cái thời đó nó không có thế mà người ta vẫn đắm đuối cho nên người ta phân hóa ra người ta phân hóa ra người ta chế giới ra người ta bẻ dụng giới ra để người ta chạy theo dục cho nên vì vậy cái phật giáo chân chính nó khó sống phải, bởi vì nó đi ngược lại dòng đạo còn cái phật giáo đại thừa nó đi vào cái dòng đạo nó nhập thế tục vì vậy mà nó nhập riết mấy ông thầy tu cứ giới hết không còn ra gì <laughs> mặt tiền cái nguyên nhân mà tại sao bây giờ có người dạng tu sĩ mà không có người tu chính nguyên nhân đó phải là vì biện pháp bị biến mất cho nên mặt tiền à đúng rồi chánh pháp bị biến mất giới lực của Phật không còn một tu sĩ giữ gìn giới lực thì làm sao mà chánh pháp không biến mất giả lại chúng ta cũng không biết đường tu nữa bây giờ đó thật sự ra nếu mà chúng ta tu mà không có một thiện hữu tri thức lơ mơ là chúng ta bị ức chế bây giờ như quý vị phật tử này cái tâm của mình chưa xả cuộc đời chưa có một cái tư duy chính đắn chưa có sống đúng cái đạo đức ly dục ly ác quý vị vô đây quý vị thấy nghe tu có 6 tháng à rồi tiếng hoa là ngon lành thôi quý vị bỏ hết vô đây tu nỗ lực với cái tâm tha thiết thật sự nhưng mà cái tâm nó còn tràn đầy ở trong cái tham dục nó đây như này tức là quý vị vô trong thất là trong ba bữa là quý vị bị ức chế nó liền sai rồi tu sai rồi cho nên từ đó quý vị biết hải thầy thông dân nói 6 tháng đó là thầy đã chuẩn bị như thế nào chuẩn bị cả một cuộc đời của thầy từ khi còn là một chú điệu 8 tuổi rồi đi học rồi à, đến ngày mà ra tu viện chân không tu với hòa thượng thánh từ từ đó xả bỏ xả bỏ cho đến khi mà vào thất mà 9 năm trời hoàn là cả không đó nghĩa là sống mỗi lần mà có cái tâm khởi lên ham muốn thì có cái sự quyết định nhìn thấy lời của hòa thượng năm xưa hòa thượng nói ừ, Phật pháp còn chỉ có một còn một người tu chứng thế mà bây giờ nhìn trên Phật pháp chưa có ai tu chứng tại sao mình lại còn tham muốn cái đó phải làm những cái điều này nhắc nhở tâm mình như vậy để rồi bền chí trong 10 năm mà đọc chưa trong pháp mới chịu nổi chứ nếu mà không có một cái hình ảnh lớn đó thì chắc chắn mình chịu gì nổi ví dụ tâm tham muốn ai cũng có thể buông ra để mà tham muốn mà cho nên vì vậy mà cứ mỗi lần mà cái tâm khởi ra có một sự ham muốn nào thì nhắc Phật Pháp còn là còn một người cứu chứng Hãy sao chưa có người cứu chứng mà mình còn muốn đi ra Nó cứ nhắc như vậy mà ôm chặt mãi Đến khi mà nắm được Pháp quyến vị Thấy được Pháp như lý tác ý Từ đó mới thấy được rõ cái con đường của Đạo Phật Giúp cho mình cái đúng đúng mới thấy Nhưng mà trải qua cái thời gian Cả một cuộc đời như vậy đều là lý dục Thậm chí như lúc mà thầy ở Ấn Quang hòa thượng kiện hòa đề nghị thầy ừ, sẽ đi ra lập luận án tiến sĩ ở nhật bổn hoặc là bên ừ, đại học nalanda giúp đỡ giáo hội lúc bây giờ giúp đỡ thầy đó cái danh ngon quá mà cái miếng ăn rất sướng mà thế mà nghe thầy thanh từ mở tư diễn chứ không đi tư giải thoát thầy xả bỏ liền cái danh liền thầy chân thành đồng thời bạn bè của thầy thầy đi còn thầy không đi bây giờ là thầy làm phó tăng thống ở ngoại quốc đó <laughs> ngon lắm chứ đâu phải là thầy Minh Thành bây giờ đó bởi vì vừa rồi thầy Minh Thành thầy Minh Thành ở quan thầy chưa chết đó. khi mà thầy về thăm đó, thì thầy thầy về thăm khách trước khách sau thầy chết thầy về thăm rồi cái thầy chết thầy cho thầy một bộ giới đức làm người đó thì lúc bây giờ về thăm thầy Minh Thành mới nói tôi đi qua bên đó tôi gặp thầy Trương Thành trời ơi ông ta bây giờ làm lớn ngon lắm đâu phải như mình ở bên đây thì nó lớn ngon gì không biết nhưng mà thầy hãy đọc cái bộ giới đức này đi <laughs> thầy lúc mà con đến trưởng quan con cứ hỏi nhà à, hòa thượng minh thành đó mới hỏi là nhà xong rồi cái về cái đốc cái từ sao nghe nhà mất đột ngột quá chị thấy là cuộc đời tôi thì tạm bợ đúng vậy nói chuyện vui vẻ đó là quá không sao đó là có duyên còn gặp ông thầy xuống đó một tháng thầy cho rồi sau thì về này thì cả tháng sau thì ông hết đúng là ừ, thầy biết rằng ổng dạy về giới ổng viết về ổng soạn về cái bộ giới nhưng mà ổng có soạn về giới đức làm người giới đức làm thánh cho nên thầy mới đưa ra thì bữa gặp ổng thì ổng nói với thầy như thế này nè tôi chưa có biết cách nào mà dạy về cái tôi biết ở trong kinh giới thì có nói rằng cái đức đức giới nhưng mà chưa có biết khai triển như thế nào sao lại thầy mang đến cho tôi như thế này tôi nói chính đây là cái giờ phút cuối cùng để nhắc nhở thầy cái con đường mà soạn kinh giới nhưng mà tâm lý đó thì thầy mới hỏi thăm sức khỏe thầy mập cơ thể thầy mập khỏe như vậy cái sức khỏe của thầy kém lắm ông nói à, tôi bị đau tim à, thầy nói tôi chừng à, thầy tịch bây giờ ông nói chưa đâu tôi tháng, ráng để xem hết bộ sách của thầy rồi mới tịch mới được <laughs> thì nói chuyện vấn đề nói chuyện chơi nhau thôi nhưng mà từ sự tháng sau thì chắc chắn cả ông đọc chưa hết nữa bởi vì công việc rất nhiều không thể đọc có thể mà đọc cái lời tựa thôi chứ còn chắc chưa có đọc hết rồi thì các con biết đó là một sự vô thường cũng như hôm nay chúng ta gặp nhau đây ngày mai chúng ta biết còn chưa chắc đâu cho nên tuổi đời chúng ta những người mà lớn tuổi chúng ta sẽ sắp sửa đi thầy hiện giờ nếu mà thầy không đủ cái năng lực phục hồi cơ thể thầy cũng đi rồi bởi vì ăn ngày bữa các con từ ngày mà tôi đến giờ mà về trên cảng bàn tây ninh này cho đến giờ là ngày ăn một bữa cơ thể luôn luôn lúc nào cũng vừa đủ để sống không thừa mà lỡ có một trận đau là kể như là cái sức đề kháng không có nó không thừa thì nó làm sao nó có đủ sức đề kháng cho nên nó hoại diệt cơ thể rất nhanh cho nên có một lúc năm rồi có một lúc thầy bị cảm từ đó sức đề kháng nó không có và làm việc rất nhiều cho nên đề kháng không có do đó từ 40 kg thầy tụt xuống 35 kg 35 kg vương vương lúc nào cũng dễ tính mặt à, như vậy là thầy thấy rất là nguy hiểm và đồng thời khi mà à, thầy ho thì thầy khạc ra máu thế các con thấy ghê gớm tất cả các thuốc bác sĩ đều cho không hết không trị hết cho nên à, anh chính ký là một bác sĩ ông nói với, với thầy như thế này cô cúc hương cũng có trị <laughs> rồi anh chứng kiến cũng anh chị anh khi mà anh cho thuốc anh nói chỉ có anh cứu anh thôi chứ còn trời cứu anh được nghĩa là ông muốn nói bây giờ anh ráng anh ăn cho nhiều thì nó đề kháng lại thôi chứ còn cứu anh thầy mới nói thôi bây giờ nó phật tử với cứu đã thấy rồi thuốc không trị thì thầy chỉ còn có cách thầy như anh chính nói thầy cứu anh thôi à không thì bây giờ thầy cứu thầy chứ nhưng khi mà thầy công việc của thầy còn dở dang chứ phải thầy làm xong thì thầy đi nó cũng được thầy đâu có tiếc cái thanh tứ đại này đâu nó là cái thanh nhân quả cho nên thầy nói thôi bây giờ lúc mà giữ cửa giữ cửa tháp thầy sẽ phục hồi trong một tháng mà mỗi ngày á thì có ước buổi trưa mỗi ngày cho thầy thêm nước cam nghĩa là bữa ăn của thầy phải cho thêm một ly nước cam cam tươi đó, một ly nước cam hoặc là một ly sữa à, thầy chỉ xin thêm vậy thôi còn bình thường chúng ăn sao thì ăn vậy đừng làm gì khác chỉ thiền thôi thì trong dòng à, coi như là từ sáng đến chiều thầy phục hồi là thầy khạc không ra máu nữa hay đến mức độ đó thì quý quý vị thấy một 15 ngày thầy lên 43 kg từ 35 kg mà tăng lên 43 kg thì quý vị biết rất rõ thầy chỉ không có bao giờ mà thầy nhập ở trong định thiền định nào cả thầy chỉ ở trong cái trạng thái bất đồng tâm mà thôi nghĩa là thanh thản an lạc như sự tâm thầy luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn ở trong cái trạng thái đó nghĩa là thầy ở trong cái bất động tâm định do đó thầy chỉ hướng tâm cái cơ thể phục hồi vì thầy còn nhiệm vụ nhiều lắm chưa nên bỏ cái bây giờ phải phục hồi cái phổi phải phục hồi lành lại không có được nặng thầy chỉ ra lệnh thỉnh thoảng thầy cứ nhớ thầy nhắc tới chỉ trong vòng từ sáng đến chiều là cái bệnh dứt liệt không còn có một chút xíu gì nữa rồi bắt đầu từ đó phục hồi là cơ thể trong vòng 15 ngày là lên 45 kg à, 43 tỷ. quý vị thấy khi mà thầy ra khi mà một tháng trong thầy ra đó mặt hồng hào đỏ tươi là hết ai cũng thấy thầy không còn bệnh nữa <laughs> thầy nói thật là màu nhiệm đúng là pháp của phật màu nhiệm thật dám phục hồi cơ thể của mình dám trị được những cái bệnh quá khó bệnh của thầy kể như là như cô Cúc Hương với bác sĩ kia thì nói đó là bị lao phổi trở lại di trùng việc khác cho nên không có thuốc trị họ dám xác định như vậy mà cho nên bây giờ chỉ còn sống để mà chờ chết thôi <laughs> nhưng mà thầy như là thầy làm chủ được cái bệnh thầy làm chủ được mình mà bệnh rất khó rất khó chứ không phải bệnh dễ ví dụ như đó là cái bệnh rất khó di trùng đề kháng thì như các con thấy người tu hành người ta sẽ đẩy lui tất cả những cái bệnh khó trong cơ thể cho nên vừa rồi thầy sách tứ ở tâm dạng khi bị ung thư mà ung thư bên trong chứ không phải ung thư ở ngoài thì đau nhức khổ sở vô cùng cũng cái tuổi cũng lớn nhỏ hơn thầy thầy kêu thầy sách tứ về thầy rất thương những người tuổi già mà gặp những cái bệnh khổ thầy chỉ trao cho cái pháp để cho thầy tự cứu thầy thì cho một cái pháp ở đây cho ngài ăn nữa không có bồi dưỡng thêm gì thầy nói với thầy bây giờ cái cái cái thọ của thầy là cái bệnh ung thư thầy phải tác ý một cái tướng khác của cái thọ đó và thầy ôm cái cái cái thầy ôm cái pháp như lý tác ý đó thầy ôm cho chặt lúc nào thầy cũng tác ý ra khi nó đau càng đau thì thầy tác ý ra thì thầy sẽ vượt qua cái thọ nó sẽ tận cùng là thầy sẽ phục hồi cơ thể thầy không bị ung thư nhưng mà thầy sẽ tưới thì nát ra thầy vô đông thớt trong vòng ba bữa những ngày đầu thầy còn ráng bữa sau đau quá thầy chịu không nổi tâm thầy nó cứ bám theo đau mà nó không bám theo câu các thứ cho nên do đó thầy xin thầy về chùa để thầy dưỡng bệnh mới được <laughs> thầy nói thiệt ra thầy tìm cái chết chứ không phải là tìm cái sống chứ thầy mà quyết tâm ở đây từ một tuần lễ cho đến một tháng thầy sẽ phục hồi phục hồi hoàn toàn với cái pháp như lý tác ý mặc dù thầy chưa có định tâm thầy còn làm vui nhưng mà thầy tin rằng tâm đừng dao động ôm chặt pháp coi như mình chết trong bệnh này thì thầy sẽ cứu thầy nhưng mà thầy yếu quá cho nên khi mà thầy xin đi thầy nói thầy yếu quá chứ còn chứ còn như thầy á hà là chết chết ở trong cái pháp hướng của phật để mà sống ở trong cái sự giải thoát chứ không để cho nhân quả làm chủ mình như vậy đúng là nhân quả chi phối của nghiệp mà chuyển không được bằng cái pháp muốn mà chuyển không được thì bị nhân quả chuyển bị nhân quả chuyển là phải rút đi <laughs> bỏ pháp bây giờ về chùa làm sao ôm được ở đây mà ôm không nổi có thầy mà ôm không nổi bước vào cái từ trường này coi như là có một cái từ trường của thầy trợ lực thế mà đi ra nó còn đau hơn nữa chứ đừng nói bước ra khỏi là đau hơn nữa chỉ còn có nước mà về là chịu chết thôi chứ còn ở đây thí dụ như ở đây cái từ trường mà của thầy ở đây bước vô đây một người mà bị nhức đầu thì hai gì ở ngoài nó chỉ nhức 10 lần vô đây nó chỉ còn năm mà dùng pháp hướng nữa tâm không dao động nữa thì nó giảm xuống nghiệp thế mà người ta không chịu nổi cái <laughs> từ trường ở đây nó trợ giúp cho quý vị tu chứ còn thầy thật sự thầy không có giúp được gì nữa vì cái cái thiện pháp ở đây sống trong giới luật cái giới luật đó nó sẽ có cái từ trường của giới luật cái thiện pháp đó cho nên bước vào cái từ trường của thiện pháp các các con sẽ thấy mát lạnh các con sẽ thấy cái nhẹ nhàng của tâm hồn còn cái từ trường mà chỗ đó nó không có cái thiện pháp á nó sẽ không có mát lạnh đâu <laughs> nhưng một cái người nhưng một cái người mà mang những cái tâm đầy mà ác mà vào cái trường thiện bị đẩy lui nó không phù hợp nó bị đẩy lui như vậy là cái ý nghĩ thiện ác của mình cũng tạo ra cái từ từ ảnh hưởng xung quanh ảnh hưởng xung quanh nó rất ảnh hưởng cho xung quanh mặc dù mình không thấy nhưng mình rất ảnh hưởng như vậy là mình à, mình nghĩ à, cái điều gì mà khổ cho mình hoặc là mình cái điều gì tội lỗi là mình đã đã làm ô nhiễm môi trường xung quanh đúng đó ở vậy vô tình mà mình đã làm ô nhiễm môi trường cái từ trường của mình cái nghĩ đó nó có cái từ trường thì như vậy một người còn sẽ nên sống trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh còn những người thanh tịnh thì dễ tu hơn tại vì được ảnh hưởng từ trường tốt hơn đúng vậy cái đó là cái đúng bởi vì cho nên trong cái thời đức phật nhờ cái từ trường của đức phật các chúng tỳ kheo nương vào đó thực hiện phạm hạnh cái từ trường của phạm hạnh của các vị tỳ kheo tỏa ra người sau đó tiếp tục thì nó rất tốt nhưng mà người nào mà sống mà có ác tâm thì cái từ trường thiện nó đẩy lui ra người nó không sống gần đó được như là nó là như là ờ, con tướng thanh tịnh mà có nó không có khó cái gì không được cho nên thầy luôn luôn luôn luôn vì vậy mà các sư thấy là khi đó thầy lúc mà thầy chân quan tức là thầy thông quyển đó về ở với thầy á thì lúc bây giờ thầy về với hòa thượng rồi hòa thượng cúng cho thầy cái khu đất ở trước hả thầy đưa thầy chân quan ra rồi đó rồi nhà nước đuổi thầy chân quan cái gì đó. À, bây giờ chân quan ở ngoài đó còn thầy á, thì ở đây thầy lúc bây giờ thầy nghĩ rằng chỉ còn cách thức là giữa thầy và hòa họ tán nhau lại đem giới mình để hướng dẫn cho những bậc chuyên tu những bậc quyết tâm tu vậy thì thầy là người giúp sau lưng hòa thượng đi giúp cho hòa thượng chứng minh truyền thống Phật giáo Việt nhưng không được đi tu không, không được khi mà thầy khi mà giao đất cho thầy thì đem lại thầy cấp hơn hai cái chục đất còn nhỏ nhỏ như ở đây vậy thầy cấp bằng dân tiếp theo thì lúc bây giờ đó chúng ở trong thường chiếu đăng ký đăng ký ra rồi đó hết làm giao động thường chiếu coi như bỏ thường chiếu đi và thường bắt đầu cắm không và chú kẹt phải nói từ đó anh những cái sự đi dần đi dần bởi vì phải nói dục pháp bất lạc cho đủ bị được như hết này đặc quá cho nên mình tư sắc và bây giờ thì thầy ở đây thầy đem dấu luật thầy dạy nhưng mà vì cái thói quen của người ta đã sánh phá với luật cho nên chúng về đây có cứ đợt nở đợt về về thì cứ ừ, ba bốn chục người hai chục người mười người nhưng mà sống thời gian chịu với luật đấy nhất là đặc cư đặc biệt cho nên người nào thói thì cứ rút về trong cái này không có bắt buộc ở mà thầy cũng không rộng rãi thêm nghĩa là ở giữ gìn giới hạn được thì tu giữ gìn được về không có bắt buộc người ta phải ép mình để mà tu mình tu sao tu đến đây thì họ đi cho nên biết bao nhiêu người về đây có người đến đây ba bữa đi có người đến đây một đêm sáng ra đi thầy nói như vậy là đủ cho nên rất đông nhưng mà không có ở nhưng mà thầy nói đây là một cái chùa của đại thừa thầy chỉ cải biến nó lại thôi chứ còn không chưa phải cái người đúng nó cái môi trường đúng cho tu sĩ tu á là phải ôm bá đi kính bà y một bát người nào mà trong thất có đồ dư là lâu quăng ra ngoài hết theo luật của phật hai ba y một bát mà thừa một y là là phạm giới đó thì nó thật sự quăng hết như vậy là lìa cái tăng tham của mình mới ly cái tham được còn mình còn thừa đó tức là còn tham chứ đừng nói nội thầy nói nội cái chuyện đó quăng hết đồ đó hết muốn tu vậy thôi còn không muốn tu cứ về đây làm cư sĩ chứ không phải mặc lão này mà vô đây làm chuyện gạt thiên hạ được thấy nó thật sự làm cho đúng thầy thầy bây giờ cô phủ họ đang chuẩn bị cho thầy cất một cái khu vực chuyên tu ở ngoài nghĩa là xin phép được cái khu an dưỡng à, xin phép được cái khu an dưỡng thì họ sẽ xây từng hang đá cho thầy thầy bảo họ cất những cái tròi tranh vít lá vậy họ nói không được tụi con là những kiến trúc sư tụi con phải làm một cái cơ sở cho phật giáo thật sự mà quý thầy tu cho đúng tụi con sẽ xây từng hang đá cái này đâu phải của quý thầy đâu của phật tử của chúng tôi chúng tôi làm cho quý thầy tu quý thầy cứ ở chúng tôi mỗi hang đá đều có phần vệ sinh phần vị trí an toàn mà đó là cái hang đá chúng tôi trời kéo đá lại chúng tôi ghép lại thành cái hang đá chỗ nào không có đá chúng tôi kéo lại còn chỗ nào có đá thì chúng tôi làm từng mỗi vị tu đều là hang đá chúng tôi tổ chức cái chỗ chúng tôi sẽ cúng dường con chủ gì à bây giờ bác thí dụ bây giờ đó mình có 10 người thì tới đúng họ đúng giờ mình đi ôm bác ra cái chỗ đó người ta sẽ xếp bác xếp bác xong rồi mình về thầy thì điều khiển người nào mà thừa y thừa áo thừa thuốc ở trong thất thầy quật hết thật sự mà thầy biết định thầy làm cho các con các sư các thầy sẽ là không còn mang cái tâm tham vô trong này được mà hoàn toàn là không tham được mà vậy nó mới ly chứ đâu có còn nếu không thể được như vậy còn bây giờ tôi không được thì tôi quý sư quý quý thầy cứ ra đi chứ đừng ở trong này mà để làm mang tiếng cho Phật giáo thà là tu là tu hội tu thật tu mà không tu thì thôi Phật tử người ta hàng ngày người ta làm từng mồ hôi nước mắt người ta phải cứu người ta cứu dân mình thôi đây thầy nói cho quý sư thấy rõ ràng tại sao cái cơ sở này nè mà các cư sĩ họ không nghề không ra mưa nắng như thế này mà họ rồi đến đây sơn với làm cho đẹp chúng ta thầy đâu có cầu mong cái sự đẹp này đâu nhưng cái tâm nguyện của họ thầy không có kêu gọi các cư sĩ này đến đây mà làm đẹp phải không nó sao tôi kệ thầy biết không tâm nữa là bây giờ chỉ còn tu thôi nhưng mà vì cái lòng thành của họ họ thấy nơi đây tu hành như vậy họ muốn làm nó đâu nó đẹp đẽ nó thì ta quý thầy quý sư thấy người ta sẽ sẵn sàng người ta hy sinh từng cái giọt mồ hôi nước mắt người ta để cúng dường cho chúng ta sống trong khi chúng ta tu hành chẳng ra gì vì áo thầy nói thật sự bây giờ có nhiều người giờ có cả mười bộ mà cả bao gì cũng hết nữa chứ đừng nói còn phật tử người ta giờ có hai có người giờ có hai bộ người ta cũng chưa có nữa chứ đừng nói nghèo đến nỗi gì mẹ nói đến thật người ta dính rút liền người ta cúng dường cho mình liền để mà mình làm gì cho nên thầy như vậy thầy không quăng từ hai ông các sư tăng mà mình quăng ra vậy để mình giải thoát chứ thì các sư mà bị quăng như vậy các sư phải mang ơn thầy rất nhiều đó. nhờ thầy giúp chúng con mới lìa được cái tâm tham đó như vậy nó thật thôi chính chỗ đó là để giúp cho chúng ta lìa ly tham đoạn tri và cái tự tri à cái thức tri tưởng tri nó dễ lắm cũng như bây giờ cái thức tri chúng ta là thấy cái ca này thấy cái máy này chúng ta biết đó là thức tri còn giờ không thấy chúng ta ngồi là chúng ta cũng thấy cái hình dáng của nó là tưởng tri hiểu không cho nên chúng ta thường sống ở trong cái ý thức và cái tưởng thức ngay đây bây giờ thì mọi thứ thầy đang nói chuyện với quý sư là ý thức nhưng mà khi quý sư về rồi mà thầy còn thấy vốn dáng của quý sư là tưởng thức hay hoặc thầy đang nói chuyện thì tưởng rằng cái gì đó lát lá là phải đạt được cho nên chúng ta tránh tranh tưởng và tranh trí nó câu hữu với nhau kết hợp với nhau chứ không phải đợi chúng ta làm thứ ba mà nó thực sự rất mạnh thì như vậy thành giả ờ, cô học thì nên sống theo cái tiên đúng phải nên sống theo cái tiên không nên sống vậy sao mà chúng ta tự lại dẫn giải cái câu cái Phật nó nói là nếu mà ờ, ờ, còn nữa chút thích nào chút xíu nào bằng ờ, ngón tay thì à, đạo Phật ra đời đúng vậy không mâu thuẫn bởi vì khi một người chết cái câu này đức phật nói khi một người chết mà còn là một chút xíu thức như đất trong móng tay thì đạo phật ra còn bây giờ người tu để mà thành tựu dùng cái thức này để mà thành tựu cho nên vì vậy đến khi mà chúng ta thành tựu được đạo giải thoát không phải cái thức mà thành tựu dạ. đạo thức luôn vì hình thức chỉ là phương tiện cái phương tiện mà nếu dùng tưởng thì nó là cái bóng dáng thì nó lại còn sai mình nếu tu tưởng là sai lầm nó không có giải quyết được cho việc sinh tử ngộ cho nên phải dùng cái thức bởi vì cái thức là cái cụ thể nhất cho cuộc cuộc sống còn tưởng là chỉ là cái bóng dáng mà bây giờ mình tu lại dùng tưởng tức là mình bị ức chế nhưng nói chung là có lúc chúng ta cũng phải cần dùng tưởng chứ không phải không đâu nếu phải nói mình dùng tưởng đúng chứ đừng có dùng tưởng sai dùng tưởng đúng như thế nào tôi bây giờ không có cái thi ma bất tịnh không có cái bộ xương người ở đây nhưng mà tôi phải tưởng nó ra để mà tôi trị cái tâm tác dụng của tôi đây bởi vì tôi có tâm sinh dục cho nên tôi không tưởng bất tịnh như vậy đó thì cái tâm của tôi sẽ nó, nó sẽ đáp tám theo cái cái cái gì tưởng cái này một cái đối trị cái tâm tham cái tâm tham dự mình để dùng cái tưởng nhưng mà khi mà cái tưởng nó đã dứt thì không nên dùng nó như thế a di đà Phật rồi đúng đó thật là tự theo dây thông tin cái người mà đạt được tứ tiền rồi thì tiến đến đạt được tâm minh và một thân một ca là hắn và trong Phật sẽ theo chính giờ Phật thì mình không chấp nhận đệ tử thì mình không được Phật không biết nhưng vẫn vẫn coi cho chấp nhận những có những trường hợp có ví như ngày một trường lý này các bác cũng đã từng sử dụng và chính bản thân của họ chúng tôi cũng có sử dụng nhưng mà trong những sách của thầy thì có những người đệ tử đặt vấn đề thành công thì như vậy không hài lòng vấn về đó không tư vấn à bởi vì khi dùng thành không á, là phải đối tượng mình thành không mới dùng mà đối tượng mình không phải là người có thành không mà dùng thành không tức là mình đã làm một trò đùa một trò ý luận một trò du hí cho người đọc nghe để mà nó thoát được mà thì hơn của mình làm ví dụ đối với người đã đạt được đã có thành công ví dụ bây giờ có một vài bạn nào đó có thành công mà đến đây á, họ muốn họ muốn dùng cái thành công đó để đàn áp cái Phật giáo thì đệ tử của Đức Phật dùng thành công để đối trị với những cái cái, cái hạng người ngoại đạo không ngăn cấm để sử dụng đúng đối tượng còn các thùng quần thành công mà bây giờ quý phật tử ngồi đây toàn là những người không thành công mà dùng thành công không mà quan tôi quý vị coi chơi đó thì cái chuyện đức phật không được đó là cái chuyển hóa làm người ta chân để cho người ta phục chứ không phải tự chủ để cho người ta chương tránh người ta ly dục ly hạnh nó dạy người ta bằng đạo đức chứ không phải dạy cho nên đức phật có nêu lên ba cái loại thần thông <coughs> thần thông giáo hóa thần thông trí thuyết thần thông biến hóa đức phật nói thần thông trí thuyết là ví dụ như tâm của quý sư ở đây bây giờ đó không có nói ra mà thầy đều là hiểu trong tâm của quý sư muốn gì gì hết đó là thần thông trí thuyết không đó là thành tuệ còn bây giờ có người đến đây nói với thầy bây giờ mẹ tôi ở nhà bây giờ đang cái chuyện mà đang đau như vậy xin thầy nhờ thầy xem coi nó đau cái gì hoặc là bị cái gì hay như thế nào mà nó xảy ra vậy thì thầy cũng đều biết hết rõ này một người cứ mặc dù là không thấy cái bà mẹ đó nhưng mà có người nói là đã biết cái người đó như thế nào gọi là thần thông trí tuệ còn thần thông quá biến quá ra chim ra à, nhà ra cửa ra lầu chùa tháp đủ cách đẹp sang đẹp biến quá ra được hết gọi là thần thông biến quá nhưng đức phật gọi nó là thành thông quyển quá đức phật không chấp nhận không chấp nhận không có nghĩa là đức phật không có còn ở đây thầy không chấp nhận thầy cũng biết rằng nó thầy biết rằng thầy có nghĩa là trong cái pháp như lý tác ý thầy cũng có thể làm được những cái điều này nhưng mà thầy cũng chấp nhận là tại vì nó không lợi ích làm cho người ta coi chơi thì nó không lợi ích thành tâm giáo hóa thầy chấp nhận thầy sống đúng đời sống phạm hạnh đạo đức người phật tử đến đây thấy thầy sống đúng là cái người ba y như vậy người ta quý trọng ở cái hành quyết thì cái đó là thành tâm giải quán thầy dạy người ta đạo đức làm người không làm của mình của người mở mở miệng ra phải nói cái tư duy ở trong cái chánh tư duy như thế nào để dần nói cho mình không làm của ai thì cái đó gọi là thành tâm giáo hóa thì cái đó là nên chúng ta nên thực hiện dạy tín đồ dạy những người đừng có thành thông rồi người ta theo mình để người ta tu để nhắm vào cái chỗ đó để cái điều đó làm cho mình dạy cho nên đức phật có nêu ra đó. trong cái bộ tăng trong cái bộ tăng chi đức phật có nói gì cái vấn đề này cho nên đối với thầy là người chấp hành đúng theo cái lời dạy của đức phật thậm chí như thầy thích chữa ẩn bóng nghĩa là thầy thầy đã giảng ở trong băng của thầy mà có danh có lợi là ẩn bóng nhưng mà khi mà thầy giảng xong cái giáo án đường về chư Phật xong rồi dạy thấy cái đường lối tu tập theo đạo Phật rồi thầy định thầy ẩn bóng thì cái duyên như thế này mà thầy chưa ẩn đó. cho nên thầy cố gắng hàng ngày mà thầy làm việc cả đêm lẫn đêm để mà soạn để mà hoàn thành cái bộ ừ, đường về sứ hoạt 10 tập hai bộ giới đức làm người hai bộ giới đức làm thánh và bốn tập bốn tập đạo đức nhân văn mà khi xong rồi thì thầy không nhưng chưa đủ duyên nhập diệt thì mình không không có tiếp ai nữa thầy nghĩ rằng có danh có lợi mà cứ ở để mà thọ hưởng danh lợi thì không đúng lời Phật dạy giáo pháp của Phật rõ lời dạy của thầy bây giờ đã nói 10 bộ 10 bộ kinh như vậy 10 bộ đường diệt của Phật như vậy và đồng thời giới đức rõ ràng giới giữ đức làm thánh giới đức làm người rõ ràng rồi và đạo đức đã đủ rồi thầy có bây giờ có nói cũng ở trong đó thôi chứ có hỏi thầy cũng vậy thôi có gì đâu cho nên khi mà làm xong rồi thì chắc chắn là không làm thành được ai thầy nói thật sự mà người nào mà đã được mà trong lúc mà thầy còn đang làm việc như vậy thầy trực tiếp để thầy hướng dẫn đó, thì nỗ lực mà thực hiện thực hiện xong đó, thì còn cái duyên của mình mình tiếp nối thầy chứ thầy không thầy không có ở đây thầy còn dẫn lại nó sự ra càng ngày kinh sách thầy mà càng ngày càng phổ biến ra nhiều đó, thì cái danh và cái lợi nó rất lớn từ đó chúng ta làm cái gì đấy điều đó làm điều không thể làm cho nên do gì vậy mà thầy đã ấn bấm cho nên khi mà thầy ấn bấm người ta đến người ta không gặp thầy thì người ta không cúng dường người ta không cúng dường thì người ta không có ừ, cái cái cái sự cung kính đảnh lễ thay, thì tức là đức phật đã dạy tránh cung kính tránh danh tránh lợi tránh sự cung kính cho nên vì vậy mà thầy thấy cần phải nỗ lực thực hiện cho xong với những cái điều mà mình để làm cho cho đời sau cho tôi vì những lời của thầy đã cặn kẽ trong kinh phật có cái chỗ nào mờ ám không rõ thầy đã dạch ra hết không có chỗ nào mà kinh viên thủy mà thầy không dạch thầy chỉ rất rõ khi thí dụ như chẳng hạn như hồi nãy chưa hỏi là khi đức phật nói chuyện với thuyết pháp với các chúng tỳ kheo hay các tu sĩ xong rồi mọi người về rồi thì đức phật nhập vào bất động tâm ở trong trạng thái ly dục lẽ pháp hoàn toàn lúc nào cũng vậy nhưng mà khi mà đức phật nhập diệt chúng kinh rất rõ ràng mà nhập diệt thì đức phật nhập tứ thiền thả thả cái hơi thở tỉnh chỉ hơi thở tức là thả cái báo báo thân của mình đó. thì ngay đó thì ra khỏi tứ thiền nhập vào bất động tâm định trở lại cái trạng thái đó cái trạng thái đó là một cái từ trường thanh tịnh nhất của của một người tu chính nó không còn có gì nữa thầy nói đó là cái tư tưởng thanh tịnh của người ta không động tâm mà bất động tâm cho nên nó hoàn toàn là cả luôn cả thức cả tưởng cả gì hết đều là ở trong cái tạng đó nó là cái tư tưởng kinh có đề cập đến vô tướng tâm định phải là à, cái đó cái đó nó vô tướng tâm định đúng là sư đã có trong sách nha hòa thượng có có viết gì trong cảnh động đứng tránh gia trạm thì phải sống hồng hộ khẩu hành chuyên chuyện người thì không có ý kiến à, trong tất cả mọi việc ai làm gì mà họ mình chỉ biết giữ gìn tâm ý mình lúc nào cũng thanh thản quyết định mình không ý chuyện gì khác thì như vậy nếu sống trong một cái một cái, cái đạo tràng ấy, mình thấy huynh đệ mình làm những cái, cái, cái chuyện làm sai hoặc là phạm giới cấm hoặc là tu lạc pháp hoặc là hành động tà kiến gì mình cũng giữ lặng mà à trong lúc đó là trong lúc mình lo cứu mình chứ không phải lo cứu bạn thầy muốn nói đây là trong lúc mình cứu mình mình chưa nuôi cứu mình được mà giờ bạn mình sai mình thấy sai mà mình chưa cứu mình được mình nói tức là mình cũng, mình với bạn mình đều là dẫn nhau đi chứ cái hố mình chết chưa chắc đã cứu được mà lại đàn trọng mình không sạch cho nên vì vậy lúc đang tu nghĩa là bây giờ mà nhập hết mà thấy người ta sai mà mình đạp cứ thất ra để nói là à, anh làm gì vậy thì như vậy là mình đã bị vậy cho nên mình phải tu mình sẽ tâm đã sau khi tu xong thì cái người bạn mình sẽ dẫn dắt mình còn mình chưa xong mình chưa chắc mà mình ra mình nói họ nha trong cái giới thì theo thì có một cái giới là thầy người à, đồng đồng tu mà phạm giới mà mình mà mình không không nói mà mình cũng thấy chung hợp thì mình cũng ờ, có phạm đúng rồi nếu mà mình sống chung như vậy nó khó nếu được cái này thì mất cái à, bây giờ thầy nói như thế này để thấy rõ ha đúng là chưa nói cái này riêu cái này rất hay bởi vì sống trong chúng mà nếu mình không nhập pháp tu mà đã nhập pháp tu thì mọi người làm gì làm được khi mình lo mình còn bây giờ mình sống trong trứng mà mình chưa có nhập tu chi tu nhất để đi tìm lấy cái giải thoát thì phải nói hết cái tình cái sai của huynh đệ là phải bán ra tình để nhờ những cái người mà có cái cái cái, cái, cái đức người ta đến quy chiếu những cái huynh đệ còn nếu mà mình không nói tức là mình ích kỷ mình sống đó. còn bây giờ đó mình đã vô trong thất mình tu rồi thì mọi cái sai ở ngoài để cho chính người ta lo chứ còn mình không được lo là chỗ thầy nói là cái chỗ mà mình đã đi vào cái chỗ quyết liệt quyết quyết liệt rồi còn mà quyết liệt mà còn động tâm nữa thì không biết việc nào sẽ phân biệt được cái chỗ thầy nó, bởi vì kinh sách viết nó như vậy mà nếu không hỏi thì nó sẽ làm chết như vậy là rõ ràng thấy mà nếu như vậy mình không nói thì rõ ràng giới đang dạy mình không nói là mình có lỗi đấy chứ nhưng mà nó ở trong cái vị trí nào mà nói là vị trí nào thì mới, mới tu mới tới chứ còn lơ mơ nó cứ động hoài đi các pháp luôn luôn nó đánh ập mình hoài nó tiếp tiếp mình nó đánh mình mà mình không biết khép chặt để cho mình giải quyết thân nữ của mình thì coi như là mình không bao giờ giải quyết được có những vị công thức mà quản cứu cuộc đời của họ tổ cụ thể là cái tiêu chết bị chặt đầu tổ vệ nhà gần đây cũng là mình tâm như vậy có qua sự kiện đó thì nói lên thì cũng à, họ là đúng sai để dựa vào đó, à có thể đúng là cái chỗ đó lại đi làm cái duyên cho chúng ta để mà cảnh giác ừ. thì họ tu đúng này. họ tu sai rất là đúng vì dựa dẫn nhân quả mà họ phải chịu đó, đó họ chịu nhân quả nhưng mà vì sao cái ngày một người liên làm việc thánh tăng mà vẫn phải chịu à cái đó là như ngày à, thầy xin trả lời chỗ này thầy xin trả lời chỗ này nói về ngày một kiền liên là một vị đại địa tử chứ? phật ngài biết tất cả những cái sự kiện mà xảy ra cho ngài như thế nào đã là người tu sĩ theo đạo Phật thì làm chủ sanh già bệnh chết tức là chủ nhân quả làm chủ nhân quả làm sao có bổn chút nhất ngài được chuyện như làm chủ nhân quả thì làm sao mà còn trả quả như vậy điều đó vô lý đại thừa đã đặt ra để phỉ bán đệ tử của đức phật của nhân vật thánh phật thì xác định rõ ràng thầy làm chủ bây giờ cái đầu thì nhất là cái nhân quả chứ đâu phải là cái không mà nó nhất đầu thì được mà thầy đuổi nó đi được mà thì làm gì có nhân quả mà để cho bọn phước giết mình được vô lý như vậy là, là vấn đề không có không có bởi vì đó là vấn đề của đại cũng, cái, cái chết thì có một người đi hoặc là bị giết hoặc bị đánh chết đó là cái điều kiện người ta bịa đặt ra thì nó thật sự ra họ đưa vô để mà họ họ, họ làm mất cái đạo đức nhân quả của đức đạo đức nhân quả của đức phật là chuyển biến được mà một người tu là người ta chuyển ta lấy thiện người ta chuyển hết cái nhân quả làm sao có cái những cái điều mà tả quá đó như vậy thì à, chính bản thân đức phật à, thì cũng đã từng bị à, là đau lưng trước khi mà, lẽ đương nhiên đức phật đau lưng nhưng mà đức phật làm chủ đối mặt rồi những cái tai nạn mà chính bản thân đức phật bị ngày đề bạc ra làm chảy làm chảy máu làm này đó là cái nhân quả phải tả nhưng mà thấy đức phật có đây bây giờ thầy nói như thế này là bây giờ này bây giờ thấy không thầy bữa đó thầy làm công việc à, thì chặt cái khác chói lũng một cái lỗ máu luôn thì minh tâm nó thấy nó hỏi thầy thầy nói một người tu sĩ làm chủ nhân quả sao là thầy để không để cho nó cái nhân quả nó lại lại đâm cái tay thầy thầy làm chủ nhân quả có nghĩa là làm thành chủ sự sống chết của thầy hẳn ngoài đàng hoàng nhưng thầy còn mang cái thân nhân quả này thì cái việc thầy nếu mà thầy không làm thầy không đi chặt cái sắt này á thì lấy cái gì nó chọn tay thầy thầy đi làm tức là thầy tạo nhân quả mà phải không còn nếu mà ông thật ông nói rằng bây giờ ông biết ngày đó là đề bà đặt đa sẽ lăn đá cho ông ông tránh đi phải không thì làm gì đề bà đặt đa lăn đá mà mà, mà ông phải nói nhưng mà ông không phải sợ trên cái vấn đề nhân quả người ta làm chủ được nhân quả mà người ta đâu có lo nó đâu đúng là bây giờ thầy thanh tay đau này thầy cũng biết nè bây giờ ngày mai là nó sẽ bị nhức đầu biết nó như vậy mà mà bây giờ thầy nói bây giờ thầy chuẩn bị nó cho ngày mai đừng nhức đầu thì như vậy thầy tính nén đúng nén nhân quả đi cái thắng nhân quả của thầy mà nói nhức đầu thầy đuổi nó đi thầy làm chủ nó như vậy một cái vị mà đã biết cho làm chủ nhân quả rồi họ có thể né tránh hoặc là họ có thể như vậy người ta đúng đó. đó họ muốn tránh hồi nào cũng được như vậy thì các vị tổ thành công họ cũng đã đã từng từng làm như vậy như tổ sư tử cũng đã được truyền biết trước như vậy tổ về hạ cũng đã nói trước như vậy tổ nhân đầu cũng vậy lúc nghe chết này các vị như vậy ngày cũng được nói trước trong khi đó họ đạt hay là họ biết trước thì làm sao ờ, họ biết ờ, họ đạt được cái, thành bởi vì trên con đường tu và giáo pháp của họ để lại chứng minh cho họ rằng chưa biết bởi vì họ biết giáo pháp họ phải có đằng này họ không có còn đức phật tại sao biết tại vì đức phật thực hiện tâm minh rõ ràng từ tứ thiền của tâm minh còn mấy ông này có thực hiện tứ thiền không vì cái giáo pháp của họ đã để lại rõ ràng mình đã nghiên cứu rõ rồi mình thấy rõ ràng cái giáo pháp không dẫn đi tới chỗ đó mà họ nói chỗ này là họ chỉ quyền thoại thôi do vì sao thiên giáo thiên giáo họ hoặc là họ ở đúng là người sao thiên giao nó quyền thoại thôi cho nên vì vậy mà ngài thường chiếu mới nói mới nói đó là một bọn đại biệt mà thôi đúng là ngài là một vị tổ sư thiền mà ngài nói câu nói đó là rõ ràng là chúng ta đã ngài đã dịch rõ ra hết chúng ta biết đó là bọn đại biệt người người sau cứ lừa người cái người trước lừa người sau người sau lừa người sau nữa cứ kế tiếp mà lừa nhau bằng chứng là giáo pháp của họ không có cái đường lối đi vào cho nên nó cụ thể nó rất cụ thể còn đường lối của đạo phật chúng ta thấy rõ ràng muốn làm chủ sanh tử này cái hơi thở phải dừng mình dừng mình làm chủ được nó thì mình mới làm chủ được chứ còn này không có pháp nào mà của bên bên đó không có pháp nào để dừng hơi thở thì làm sao mà gọi là chủ còn này tứ thiền thì phải dừng hơi thở rõ ràng là cụ thể rồi bây giờ thực hiện đến một cái chỗ mà để biết được cái chuyện mà mình phải chết ngày nào giờ nào hoặc như thế nào thì phải tam minh rồi mà mấy ông này có nói gì tam minh ở chỗ nào đâu cách thức thực hiện tâm mình cũng không có cũng không biết rõ ràng là giáo pháp này lừa đảo không đúng còn kinh sách viên thủy rõ ràng để là chúng ta thấy cái giáo pháp rõ ràng cũng phải không các sư thấy có đúng không cho nên vì vậy mình xét qua cái pháp của họ là mình biết rằng không đúng đức phật nói đúng là tại vì cái pháp của đức phật nó đi từ chỗ này cho đến chỗ khác nó có cái, cái từng cái, cái giai đoạn của nó đi đến cái chỗ mà đức phật nói vậy là đúng còn mấy ông này nói chỉ là chỉ là chỉ là lạc chính là cũng như câu chuyện mà các ông gia đình ông bằng quận mà tự tại ở trong sân tử mà thiền định như vậy à, cô linh chiếu trèo lên cái sàn thiền của ông hoàng quẩn mà ngồi mà nhập nhập niết bàn cách chết tự tại như vậy chết bằng cách nào đây định gì mà chết như vậy không nói ra có phải là nói láo mình còn ông phật muốn nói mình làm chủ được cái sự chết này ông phật đã nhập mấy lần ba lần cho chúng ta biết nhập từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định rồi nhập tới tứ thiền mà ba lần vậy tới tứ thiền mới ta bỏ đó ra chứng minh rõ ràng cụ thể mà đâu có trật mà trong tứ thiền đã bảo là tỉnh chỉ hơi thở mới nhập tứ thiền đã hoàn là như vậy mới làm chủ được chứ còn kia có nói cái chỗ mà tỉnh có chỗ mà làm mà ngồi mà chết được không không nói được thậm chí như nói ngồi thiền mà rồi một ngàn năm mà móng tay móng chân râu ria rồi nó mọc nó bao quanh cái người đó luôn trời đất ơi ngồi thiền thì thân bất động nè tâm bất động nè ngôn bất ngữ bất động nè ba cái động này là của nhân quả do ba cái động này là nó vô thường cho nên con người mới có râu tóc móng tay nó mới ra còn khi mà bất động rồi nó làm sao nó mọc ra được nữa mà dám nói bởi vì khi mà người ta nhập định thì các hành nó đã ngưng mà làm sao mà nó còn mà cả ngàn năm thì phải nhập cái định nào chứ chứ đâu phải mà nhập cái điểm sơ sơ được thế một ngàn năm cái kẻ cái cây ra cái âm này thì râu tóc cuối cùng mình hết wow thật có tin nổi không <laughs> thầy nói thiệt mà khi mà thầy tu rồi thầy đọc hết mấy cái thứ mà quyền hoặc mình lạc người ta có cái có một câu chuyện nữa nói cái ông đó nhập thọ tưởng định ông nằm ở trên tảng đá đó lá cây nó phủ vít lửa hết cái người thợ săn họ đi tới họ dồn họ thấy họ lợi họ thấy ông ta rồi ông ta mới dẹt lá ông giật mình ngồi vậy thợ ơi việc thọ tưởng định mà ông này cũng lợi ông dẹt lá nữa à có phải gạt người ta không mà lá cây nó phủ vậy đó mà ông tự săn ở chi mà ông dồn thấy được cái ông này thì sợ nó ông làm sao thấy được cái này đều là đặc điều mà nó không có cái, cái, cái lý để mà nói cho nó tin được chứ đừng nói cho nên nhiều cái chuyện thiền mà ở trong cái cái, cái, cái, cái tác tổ mà đặt ra thì nó thiệt ra khi mà tu rồi thì thấy rõ cái bộ mặt cái hồi mới đầu thì nghe nó vĩ đại thì chứ phải chơi đâu thì nghe mấy ông thiền hấp định như vậy là thậm chí như bây giờ mà thầy ngày xưa thầy nghe lục tổ huệ năng để lại cái nhục thân tổ cẩm sơn để lại nhục thân này tổ huệ năng này rồi một vị tổ nữa ở bên trung hoa ba cái nhục thân mà hòa thượng thanh từ đi qua bên đó chụp về ba nhục thân thôi thầy thấy quá kinh khủng kinh tiền để rồi nghe được ở ngoài hà nội có hai vị thiền sư để là gần đây có dịp thì đi ra hà nội thì đến thì tham quan thầy nó tu mà để cái bộ chương bất định như vậy thì để đâu thầy nói thật sự mà để để, để người ta bán để người ta lấy tiền người ta Thì đâu phải là thằng ngu mà tu để để làm cái vật để người ta bán bán cái thân mình để người ta cho nên bây giờ cái ông xã ở tại cái cái cái, cái gần bên cái chùa đó ổng đưa cái cây ngang qua đường vậy à cái xe hơi mà đi tới vậy á đưa ra 10 ngàn thì mới rút cái cây chứ không đưa thì không rút đâu ông bán cái xác của ông ông ông ông vũ công an vũ trường lấy tiền ăn đó rồi vô trong chùa đó còn ăn chập nữa chứ không phải còn bây giờ nhà nước làm cái cửa cổng xe nào vô đó cũng lấy tiền hết như vậy là để lại để để bán để bán cho người ta ăn như vậy là để làm gì đây rồi bây giờ ở bên trung hoa nó nói tiếng nhật thân của lục tổ việt nam bây giờ nhà nước nó còn quý trọng lắm trang bị đẹp đẽ lấp y đồ đàng hoàng bây giờ để ông ta ngồi đó chứ thờ khách du quan tham quan đến đó để lấy tiền hốt bạc như vậy là ông làm giàu cho, cho dân tộc trung hoa chứ gì bởi vì tu hành để đi làm giàu như vậy tự ra thầy thấy thiệt nó đủ cái cách mánh khóe gian xảo thiệt đúng thứ cần gì mà phải tu chứ cho mất công một liều thuốc gì thôi cũng để lại như thân được như thương chứ có gì đâu người ta ướp xác phải moi ruột ra thầy không thầy ướp xác không cần chỉ uống vô đây thì nó chết rồi thì bắt đầu nó đã ướp vô trong đó rồi nó còn hay hơn hồ chủ tịch phải hồ chủ tịch còn phải để trong thùng lạnh đồ này kia đồ máy lạnh hoặc là phải để cái này kia rồi đặng cho nó không thúi chứ còn thì thật họ có một cái lợi ướp cát nó gì cái người cái người mà bên tây tạng các ừ, lạc ma bên tây tạng phải chết ướt cát bằng cách mổ ruột mổ gan moi ốc ra rồi mới ướt cát nó mới dễ cái cát giờ bây giờ thua việt nam xa lắc cái chuyện đó đâu có phải khó đâu thầy nó không khó đâu còn ba cái chuyên dụng gọi là khá lợi cho cái thứ đó bộ quý lắm đồ bất tỉnh đức phật nó cái thân tứ đại là thân bất tỉnh mà giờ để lại để để làm củ quý nó thiền định nó mới có cái người không thiền định cũng đốt bây giờ các sư bây giờ mấy quý phật tử không có tu đi thầy đem là thầy đốt sơ xài thầy lộ một đống chương gì có có không phải không đốt sơ xài thôi thầy nói đó xá lợi cái gì còn thầy đốt thật đốt cái rụt hết chứ có gì đâu thì một đích già sợ trong đó thầy quá thấy rõ rồi cho nên các sư thấy trong cái thời chiến tranh nó có nhiều cái gian xảo lắm nếu mà chúng ta thấy rõ ràng để tìm đốt một trái trời ơi phật tử quá tin tưởng nó có cái chuyện đó đâu có khó gì cái chuyện đó đâu đã đức phật đã bảo rằng cái thân con hữu sắc thì nó hữu hoại nó vô thường tại sao lại nó vô nó thường còn như vậy được vô lý cho nên đức phật nói không lẽ nói láo à bây giờ chúng ta lại điên lại tin những cái đó ở ờ, à, nó đó là cái tinh ba của cái lòng nhiệt quý như phật giáo cho nên giờ nó còn còn gì mà tinh ba gì cái trị mà tinh ba cái gì Đấy, nó thật sự mình là thầy tu mình đi làm chính trị mà còn nghĩa lý gì mà gọi là tinh ba tu dưới luật không nghiêm chỉnh mà tinh ba Phật giáo là phải dưới luật phạm hạnh nghiêm chỉnh sống phải ba y một bát chứ mình có giữ tròn không chùa to Phật lớn hẳn hoi sống như nhà giàu mà lại là tinh ba Phật giáo có dấu gạt người ta không làm cái gì hơi kỳ đặc một chút là coi như là lừa đảo người ta được rồi mà thật sự Phật tử thật sự người ta làm cho người ta hiểu được cái điều này thầy không tu chứng không dám chữ ai hết thầy tôi chứng rồi chữ xả láng hết không sợ ai hết họ bất quá họ giết thầy thì có có mạng già thì thôi chứ có ăn thôi <laughs> thầy nói thật sự mà phải nói cho người ta nghe phải giống lên tiếng chuông tiếng trống chuông cho tất cả phật tử bởi vì cái công lao của phật tử chùa nào cũng mồ hôi nước mắt của công lao của phật tử chứ không phải có ông thầy nào mà đi ra cày ruộng mà cất lên nổi cái chùa mấy ông chỉ ăn mồ hôi nước mắt của người ta mà cuối cùng không làm được cái điều gì của phật pháp nó thật sự mà còn phật tử thì người ta làm sao người ta biết nó nói sao người ta nghe vậy cho nên người ta đem sức công lao sức lực của người ta như mấy ngày dài đó quý phật tử đến đây làm cái gì trời ơi thầy thầy xúc động thầy không biết làm sao mà để làm sao cho phật tử được giải thoát này cho nên thầy thức đêm thức khuya mà thầy đánh trên uy tín để mà sáng thảo cái đạo đức cho quý phật tử là vì một người đại diện về đây làm những công việc cho phật pháp như thế này thì làm sao mà thầy ngủ yên được thầy phải biết làm sao mà cái nền đạo đức để cho quý vị sống trong cái đạo đức để làm cho gia đình quý vị an ổn xã hội của quý vị sống được an ổn chứ đâu có phải mà chúng ta thừa họ thừa hưởng ở trên mồ hôi nước mắt của người ta rồi an nhiên để mà làm giàu ở trên đó đi ra thì xe hơi xe cổ ngày xưa đức phật đi bộ bây giờ chúng ta sung sướng quá mà bây giờ thầy nói về tất cả những băng này đều khi nghe rồi các quý vị nghe thôi chứ đừng cho anh bởi vì nghe động tội nghiệp gì thầy nói thật sự bây giờ thu thì thu nhưng mà chúng ta nghe thôi được ai thầy rất chữa các bạn khi nào các bạn thì có địa chỉ thầy sẽ gửi gì nghĩa là thầy các sư mà quyết tâm tu hành thầy sẽ gửi thứ ba từ từ con đã được con hỏi uh, chính thẳng hòa thượng thịnh nhiệm vụ của mặt của hòa thượng bớt đến tám đánh dạy à bây giờ thì cái quyển 4 thì uh, không có đã hết cái đợt quyển 8 thì cũng hết rồi bây giờ cho một cái địa chỉ khi nào mà cô út của đem của cô tô về đóng thành sách thì cô sẽ gửi xuống và nếu mà có cái điều kiện là ví dụ như tập 3 rồi à, à tập 9, tập 20 sách giữa là thầy nó ở trên vi tính nó đầy đủ rồi bây giờ còn có kiểm lại ngồi lại mà đọc ừ. lại kiểm lại cho nó kỹ rồi mới cho in ra chứ bây giờ in ra cái cái bản thảo thì in dễ rồi nhưng mà cái người mà ngồi kiểm lại bây giờ ở đây chúng toàn bộ là người ta tu được không bắt người ta làm được cái chuyện đó có người đánh uy tính rất giỏi như là chú vui đây chú làm cái gì đó thay thầy rất giỏi rồi nhưng mà chú quyết tu mà bắt chú làm cho thầy thì thầy không à là một mình thầy làm à, cho nên vì vậy mà một mình thầy mà kiểm tới kiểm lui như vậy nó mất cái thời giờ rất nhiều nhưng mà phải làm để cho người ta thầy nói thầy viết một ngàn bộ sách không bằng một người tu chứng cho nên chú nhu tu chứng là bộ sách của thầy có giá trị nhất còn chú nhu mà tu không chứng thì bộ sách của thầy không giá trị ở đây người nào mà tu chứng là người đó đã là cái bộ sách giá trị họ đã nói lên được cái kinh nghiệm của thầy bằng cái kinh nghiệm của họ cho nên đó là cái ánh sáng đốt còn kinh sách của thầy không khéo ngày mai nó như kinh sách thầy không có giá trị cho nên giúp cho quý thầy quý sư cư sĩ để hiểu rõ con đường của Phật pháp bằng cái, cái bộ sách này nhưng cái người tu chứng vẫn là cái niềm tin nhất của quý vị cho nên nó kèm theo với cái sự tu chứng nó không khó nhưng mà người ta xả cái tâm người ta quá khó cái tâm danh tâm lợi cái tâm thương ghét của người ta nó xả quá khó cái bước đường mày ly dục ly ác pháp nó khó vô cùng còn cái từ cái nhập nhị thiền tam thiền tứ thiền cho đến tam minh nó dễ như trở bằng tay cũng như bằng tay chúng ta để gì chúng ta lật nó dễ lắm nó không có nữa. nó dùng pháp hướng đi dục chứ nó không có còn phải ngồi đó mà thẳng mẳng tê mê gì nữa hết còn cái chỗ mà ly dục ly pháp tâm không phóng vật là cái chỗ rất khó nó khó cái giai đoạn này mà người đã chịu tu rồi coi như liều chết để mà xả cái tâm ham muốn của mình rồi những người đã coi như chết rồi, thì mới giải quyết được cho nên thầy khi mà có có cái địa chỉ ghi lại cái địa chỉ chú út có địa chỉ khi mà có in đem về rồi sẽ đóng thành sách thì thầy hai mấy cái địa chỉ mà cô út đã để trong cái sổ thầy đều gửi cho nên in một lần một trăm hai trăm tập về có theo mấy cái địa chỉ đó thầy gửi đi thạch bóng hết rồi ừ. sau này đó thì phải làm từng năm chục hay ba chục vậy được từng người nào đến gặp cái dịp mà có thì sao cho còn không thì thôi bởi vì cái số lượng nó mình ít mình chỉ làm vậy thậm chí như cái cuốn mà đưa ra xin phép nó cũng rất lâu nó mới được phép cho nhà làm chứ được phép rồi đưa cho phật tử người ta in hàng, hàng cuốn nó điểm mà còn này mình chỉ trong đó trong máy vi tính đưa ra cái rồi in trong máy vi tính đưa ra photo photo cái gì đóng bìa đóng bìa cái gửi cho phật tử thành ra nó không có cái số lượng thừa thành ra nó ít <laughs> chứ phải mà nó có cỡ mà in một lần hai ngàn năm ngàn thì nói chung quý sư mà về thầy phát cho người hai ba tập nữa chứ đừng có để mà mình coi người nào mà có tâm đầu ý hợp với mình ý tu thì mình cho họ một hạt để mình phổ biến được cái giáo pháp của Phật cái chân pháp cái đường lối thật sự của Phật đã tu hành còn bây giờ thì cái sức của thầy thì làm cái gì, và cái kinh tế của chùa nó cũng có cái gì. mỗi lần mà đi photo mà một trăm hai trăm cuốn vậy nó cũng đối nó cũng hai ba triệu và chứ đâu có năm mười triệu thì mình thấy bỏ xuống mà photo thì nó chừng ba bốn trăm cuốn năm trăm cuốn thì năm mười điều đạt rồi cái đó của cho nên từng nhé từng chút từng chút những cái tiền bạc gom góp cứ lo bỏ mà in kinh nghĩa là nhiều thì vẫn in ra nhiều gửi cho nhiều mà ít thì mình in ít <laughs> có vậy không nên giờ không có làm sao hết mà thầy cấm là ăn có được kêu gọi phật tử bởi vì phật tử khổ lắm giai đoạn xã hội không có được kêu gọi chính ai nhà giàu người ta thấy người ta biết người ta lợi như vừa rồi mình làm về gửi cho thầy cúng dường 10 triệu để mà in kinh sách nó là người ta có tiền thừa còn bây giờ kêu các con thì các con đóng góp thật sự nhưng mà các con phải dắt mồ hôi ra thầy không nói đâu hiểu không à còn cô đồng tâm đó cô ở biên hòa cô có lời vốn đồng tâm đó cổ cúng dường thầy là 20 triệu và đồng thời của xin là kinh sách thầy xin phép cổ sẽ in năm ngàn mười ngàn cổ bỏ tiền vào cổ đó thì nhờ mấy cái người nhà giàu này thì thầy nói cũng đỡ chứ còn chứ còn thầy thật thì chưa không chưa phật tử bởi vì phật tử nghèo làm thì gặp ra hãy nó có tiền nhiều thì cố đem photo là một hai ba bốn trăm cuốn năm trăm cuốn còn hãy ít thì một trăm cuốn thì về thôi mà hãy có tác phẩm nào mà thầy chọn xong rồi thì bắt đầu gom tiền bạc lại bắt đầu đem photo có <laughs> vậy thôi coi như đang tiến hành nghĩa là coi như bây giờ đó coi như là thầy chia làm hai nhóm cư sĩ thầy giao cái trách nhiệm cho cư sĩ làm cái thầy không đứng ra thầy làm thầy chỉ gợi ý rồi tụi nó làm thôi nhóm à, nhóm thứ nhất là chú chân tâm nhóm thứ hai là chú tâm đắc à, chú tâm đắc là cái nhóm kiến trúc sư còn cái nhóm chân tâm là nhóm làm kinh tế nhóm này nó đương mở nhà máy nước à, thiên nhiên để mà lấy cái nước đó nó bán nó làm kinh tế để mà nó lo cái cái trung tâm người đó còn cái nhóm mà kiến trúc sư thì nó mở ra một cái trường cái trường hướng nghiệp do đó nó mới nó nó mới tập trung cái số người mà học nghề mà à, đẽo đục đá này kia nó mới đưa ra ngoài đó mà để đi làm những cái cái cái, cái hang hốc cho thầy <laughs> mà nhờ cái sự học này nó trở thành những cái những cái học viên này nó trở thành những cái tay thợ á, thì nó đã làm được những cái, cái, cái việc lớn chứ còn mình vướng thợ vô làm mình làm tiền bạc đi hả nghĩa là từ 10 năm đến 20 năm các bạn ạ nó là cái trung tâm an dưỡng của chư tăng tăng ni và cư sĩ xin phép nhà nước chứ không có xin phép các chùa được mà chỉ là cái trung tâm an dưỡng để mà tạo cái trung tâm để mà an dưỡng thôi cho nên mình vô đó mình xin an dưỡng thì tăng cũng đến an dưỡng ni cũng đến an dưỡng cư sĩ cũng đến an dưỡng được hết do đó vô đó là mình tu với anh thời gian nào mới bắt đầu cho à bây giờ thì đa tụi nó đang xúc tiến nó làm 8 năm nay tức là nó chạy nó xin phép thế này thế khác đủ loại hết mà chưa được bây giờ nó mới xin phép được mở được cái nhà máy rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu nó mới ừ, xin phép để mà mở cái trường hướng nghiệp ừ, trong cái khu đó đó để mà cho thợ nó học đó. thì lấy cái chỗ học đó nó làm cho mình cái khu vực chuyên tu coi như nó mở cái trường mỹ nghệ thực hành như là trường mỹ nghệ cần gia đình như vậy đó rồi nó để hướng nghiệp cho những cái người mà chuyên môn nghiệp nó đề nghị rằng nhà nước có những chuyên môn chuyên viên mà cái tay thợ không có không làm được nghĩa là cứ đào tạo trên đại học không à còn cái thợ mà để làm thì không có cho nên bây giờ nó xin phép nó mở thì nhà nước theo lý cho mở cái trường nó lấy cái số người mà vô học nghề đó đó thì nó mới đưa ra làm cái gì cần nó phải khéo léo lắm chứ vậy cái nhóm này thì nó nhóm cư sĩ của thầy thì nó cũng, linh động khéo léo lắm chứ còn dơ mơ đâu có được thầy tin rằng mặc dù thầy có chết đi nữa cái cơ sở này tụi nó cũng thực hiện nó thực hiện để lại cho cho tăng ni cho tu sĩ đời sau này có những cái chỗ mà cọ bác quan trai có những cái chỗ mà cho tăng ni thực hiện công việc tu giữ định tuệ ăn cái người mà thầy mà đào tạo sau này mà thực hiện như thầy rồi họ ra đó họ sẽ điều khiển như thầy thầy dặn hết mà thầy coi như thầy dặn hoàn toàn người nào mà quyết tìm tu giải thoát đến đây nhận họ vô rồi thì nói với họ tất cả mọi cái khi bước vào thì còn lại một bác không còn gì hết để thực hiện cái tâm hoàn toàn lý dục vậy khuyên người ta muốn giải thoát còn cái muốn thôi thì vô đó mà vô đó thì tao cho họ cái hạnh rồi y bác mình tao cho họ đầy đủ và quan như thế nào, những cái đức hạnh thánh đều là giải hết cho nên hỏi khi dinh về đây thầy hỏi thầy thầy chỉ bảo từ cái ăn từ cái đi khất thực tất cả mọi cái đều phải thể hiện thầy không có dạy gì hết thầy dạy cái những cái điều đó thôi nghĩa là đi phải phòng hộ sáu căn của mình trên bước đường đi khất thực như thế nào hỏi dinh về mà thầy biết rằng bên khất sĩ là quý sư đã đã đã đã thông suốt những cái điều đó rồi nhưng mà thầy phải lặp lại một lần nữa ở đây bây giờ để làm gương cho những người khác ở đây người ta chưa biết còn thầy mà nếu vô nó mà nếu mà thầy mà có cơ sở rồi vô bắt đầu thì kiểm tra lại hết mà giờ ở đây chưa có nhận lệnh cái hang thì thầy phải dạy từ quay nghi tế hạnh cách thức ăn uống này kia thì dạy cách thức hết đến nhận nhận thức thực phẩm thì phải ước nguyện như thế nào nhận thực phẩm rồi thì ước nguyện như thế nào rồi bắt đầu ôm bát về ăn rồi phải ước nguyện như thế nào làm sao tất cả mọi quan như thế hạnh này hết để rồi hoàn toàn khi nhận hết là có những cái hành động cũng tu sĩ chúng tôi đó là cái đức hạnh mà để mà ly dục để mà phòng hộ sáu tăng của mình chứ không phải đức hạnh thường đâu đức hạnh đó là đức hạnh ly dục ly áo pháp đó <laughs> nó phải sánh bằng cái cái hạnh của mình cái hành động đó nó mới có nói lên được cái sự ly rồi ly được rồi đồng thời mình còn ôn pháp để mà ly nữa chứ không phải là nội cái hạnh nó không mà ly không được đâu bởi vì cái hạnh không nó chưa hẳn nó quét ở trong tâm mình được mà cái hạnh nó giúp cho mình rất là thanh tịnh ở bên ngoài rồi thì ở trong tâm mới biết rồi nên nó thầy dạy đâu nó ra đó thầy nói từ nghĩa là cái người cái người mà mà, mà nhanh nhất là bảy ngày là họ đã thành thành tựu tâm minh rồi mà cái người mà ừ, dở dở đó là phải phải tháng là dở dở đó còn cái người tệ nhất là 7 năm thôi còn không á thôi muốn ông đi ra thì chịu ở đây tu cái tiểu 7 năm không được đi ra tu không có nổi ở đây mất công nghĩa là phải thực hiện được là đúng là những bậc a la đủ tam minh thẳng ngồi đầu có đạt đủ đàng hoàng thầy đó không, không có thầy dạy là phải đi tới nhưng mà phải quyết tâm còn tu được thì được mà không được thì cứ xin ngay ngay liền thầy chắc lắm hà là gắt để đào tạo phật giáo thật sự chứ không phật giáo để bị chết để đi về mà không uổng cuộc đời tu của quý vị bây giờ quý vị bỏ hết cuộc đời quý vị vô bây giờ quý vị lương lương lương lương như thế này đợi không đời đạo không đạo cũng ăn cũng uống cũng ngủ nghỉ như thế này thì ra cái gì cuối cùng xét lại mình có ra cái gì đó? rồi cái tuổi nó chồng chết cái tuổi tới rồi bắt đầu bây giờ của mình có khả năng giết lấp đầu chút ít người ta phong mình thưởng tọa hòa thưởng còn chút ít nữa rồi lên nó lãnh làm trụ trì mắc gánh giác ba cái này rồi cứ ngọt ngào với phật tử để người ta cúng chứ mà nói nặng họ không cúng là đói cả bài nữa đó phải, phải bờ phật tử nữa chứ đừng nghĩa là sau này á sau này á, thầy nói phật tử mà có nhà mà có người chết á cũng sư mà tranh nhau mà đi đám để mà kiếm sống chứ đâu nếu mà không tranh nhau lấy gì hết Thầy nói thật sự cái trường hợp này là ở ngoại quốc đã có những cái, cái điều đó rồi các ông sư không nghe có sư giác nhu ở ở chi chi giác nhiên ở bển đã đã có cái, những bức thơ gửi về bên đây thầy đã biết được <laughs> vậy đó chứ không phải bên Việt Nam mình thì không có đến đâu đó là cái bên ở bên Pháp nó vậy ở ngoài quốc là tranh nhau Phật tử để mà dê vuốt nó gì nó để cho nó cúng đồ cho hết cái chùa thì xa nhưng mà nào nội làm tùm lum hay cho nên thầy nói trời ơi mà hỏi cái hơi đừng ngon lành chứ mà thôi vậy thì thôi hết giải thoát rồi hôm nay thầy nói như vậy thầy ráng thầy ráng còn cái gì hỏi thầy nữa không khi mà đức phật pháp à, luận các bạn đức phật à, các quả thì lực từ cơ duyên nhớ những gì cao nhất đức phật là dạy nhiều lần đó là đi, thứ hai nữa là khi đức phật dạy các bạn để sao không ở ở quận nhân viên của mình mà ở quận đức hiền thầy sẽ trả lời đức phật nhập ba lần như vậy đó có nghĩa là duy nhất cho chúng ta không lời đó nói rằng trong cái cuộc mà làm chủ sinh tử chấm dứt sự luân hồi làm chủ được là chỉ có con đường thiền đó cho nên nhắc đi nhắc lại ba lần đó là duy trước không lời đó à, còn câu thứ hai tại sao đức phật không nhập diệt thọ tưởng định mà mà nhập niết bàn mà lại phải nhập trở lại tứ thiền bởi vì chỉ có tứ thiền mới xả cái hơi thở mà thôi còn nhập diệt thọ tưởng định nó không có ra được tức là không có trở về cái trạng thái bất động tâm định được còn tứ thiền nó còn làm chủ điều khiển được trở lại không bị nhập vô diệt thọ tưởng định rồi cái cái cái cái, cái, cái, cái mặc dù cái thân nó bất động cũng như là tứ thiền vậy nhưng mà vì cái từ trường của cái diệt thọ tưởng định á nó, nó giữ tợn lắm nó giữ cái thân như đồng sắt cho nên đâu có bỏ nó được coi như là chết mà trong khi đó cái thân nó bất nó bất động đó nhưng mà nó là như tường sắt cái, mô, cái từ trường của nó nó bảo vệ không có mưa nắng gì mà lọt vào trong cái khu vực đó được mà cái thân của nó không ai đâm được bây giờ ở xa chúng ta đâm con lũng nó như là sắt rồi cho nên đức phật coi như là muốn để lại cái nhục thân này nhập vô đó chứ gì còn cái lại đức phật không muốn muốn bỏ cái thân của mình cho nên tứ tiền nó hoại diệt cái thân dễ cho nên hơi thở dừng thì ai đó bỏ thân người ta đem thiêu đốt nó được còn cái kia đem thiêu đốt không cháy nhập vô thân đương định không cháy đốt cháy thành ra đức phật không muốn bỏ thân mình để đi, hiểu chưa bởi vì cái định nó như vậy thích của nó, nó bảo vệ cái thân